chuyện ngày xưa nhớ những chuyện chúng mình từng ký ức xưa thật đẹp đến bây giờ anh vẫn giữ trong mình anh vẫn nhớ những ngày hẹn nhau đạp xe phiêu du khắp nơi rồi em ôm chặt lấy anh chạy dưới cơn mưa mặc gió rông bão đến nay chưa lần đầu tiên nhìn em anh chợt ngẩn ngơ dường như gục ngã trước anh mà đây thẹn thùng đáng yêu từ ngày lúc đó anh dối bời tim anh như ngó lời chỉ muốn chạy đến ôm em mãi thôi này em hỡi nếu có để em lấy anh xin nhận lỗi tất cả sẽ chẳng để em chơi vơi nguyện yêu em mãi không xa rời nguyện mãi luôn bên đời nguyện đem tất cả hạnh phúc anh có được đến chia sẻ cùng em sông tốt mưa to để anh gồng gánh em cho mọi thứ cứ để anh lo hãy hứa với anh dù mãi hạnh phúc em nhé lần đầu tiên nhìn em anh chợt ngẩn ngơ dường như gục ngã trước anh mà đây thẹn thùng đáng yêu từ ngày lúc đó dối bời tim anh như ngó lời chỉ muốn chạy để ôm em mãi thôi này em hỡi nếu có để em lẽ loi anh xin nhận lỗi tất cả sẽ chẳng để em chơi vơi nguyện yêu em mãi không xa rời nguyện mãi luôn bên đời nguyện đem tất cả hạnh phúc anh có được đến chia sẻ cùng em biến Nhìn em anh chợt ngẩn ngơ Dường như gục ngã trước anh mà đây thẹn thùng đáng yêu Từ ngày lúc đó anh dối bời Tim anh như ngó lời Chỉ muốn chạy để ôm em mãi thôi Này em xin nhận lỗi tất cả sẽ chẳng để em chơi vơi nguyện yêu em mãi không xa rời nguyện mãi luôn bên đời nguyện đem tất cả hạnh phúc anh có được đêm chia sẻ cùng em nguyện yêu em mãi không xa rời nguyện mãi luôn bên đời nguyện đem tất cả hạnh phúc anh có được chia sẻ cùng em